trong trắng bỏ cứ tôi chia lũ có muốn đâu bỏ giờ lo chỉ luôn lo cho có lỡ nó tiền luôn lũ có chỉ cần chia về có giọt tu nên chỉ rô là có thế gió tôi cứ ít từ lúc cha te gaiato nel cielo